xin hiểu tình yêu trong thời chiến trình này mày đời khổ đau anh góp một phần xương máu đôi cánh tay này anh hiến tròn cho tình quê em đâu hay rằng mẹ quê hôm sớm còn hạt hiu cùng đường sẵn khoai em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cả nhàng sáng lao mắt quay đi cho đành đành lòng sao em em đành lòng sao em không việc gì chỉ mình ta xin hiểu lòng nhau cho dù cách ngăn này có dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương còn bươm đàn Con hiu cùng đường sáng khoai, em em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bữa thay cho người đi. lòng nào nhìn bạn bè nhọc nhằn lao đi có dài lâu đến bao giờ tình vẫn vàng son tình này vẫn đẹp tươi như đó hoa không tàn úa ta đón nhau về khi non nước yên về sông núi vào hồi yêu thương mình cùng dìu nhau trời quê hương còn bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây mình cùng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương còn bướm